Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình Ở trong video lần này, mình giới, sẽ giới thiệu đến các bạn một cái game mới và cái game này là iWin nha Một trong những cái game giải trí mà chúng ta có thể kiếm tiền miễn phí ở trong cái app này Và kiếm tiền bằng cách nào, các bạn hãy xem ngay cái video của mình này mình nha Trước tiên khi các bạn đăng nhập vào các bạn sẽ ấn vào sự kiện này các bạn bấm ngay vào và có ngay cái nút chia sẻ đúng không ạ một ngày chúng ta chia sẻ các bạn sẽ nhận được ngay là 3.000 đồng nha các bạn và phần tiếp theo các bạn có thể báo danh điểm danh hàng ngày mới hàng ngày các bạn điểm danh các bạn cũng sẽ nhận được tiền thưởng đây nha và có rất nhiều thông báo sự kiện ở trong cái thông tin này thì các bạn có thể theo dõi theo từng ngày nha nhưng mà cách kiếm tiền ngon nhất ở đây mà mình từng thấy hiệu quả nhất mà lại free cho các bạn đó chính là các bạn hãy truy cập ngay vào cái phần đại lý đổi thưởng phần làm giàu nha thì ở trong cái mục này mỗi tài khoản của chúng ta sẽ có một đường link sao chép riêng biệt khi mà chúng ta sao chép đường link này cho bất kỳ những bạn nào mà chưa tham gia hoặc là tải ứng dụng này thì các bạn hãy đưa cho họ và họ bấm vào đường link đó nha các bạn có thể nhìn vào màn hình và theo cái sơ đồ hướng dẫn ở trong đây ví dụ như là mình là người A thì chúng ta sẽ đưa cái đường link đó cho người B và người C khi họ bấm vào họ tải về sử dụng chúng ta cũng nhận được tiền nha khi những người B và người C này họ chia sẻ thêm nữa cho những người B1 và B2 hoặc là C1, C2 thì tiếp tục chúng ta vẫn nhận được tiền. Cho nên là nói chung là cái mối quan hệ trong cái sơ đồ các bạn chỉ cần chia sẻ càng nhiều người thì chúng ta càng dễ nhận được tiền và cái số người mà các bạn chia sẻ được á nó sẽ nằm trong cái mục này nha chia sẻ ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta chia sẻ đến bao nhiêu người chúng ta sẽ nhận được số tiền như thế nào thì nó sẽ hiển thị ở đây hết nha đó là cái cách thứ nhất mà chúng ta có thể kiếm tiền dễ dàng đến từ cái app iWin này nha và bây giờ mình sẽ chơi qua một cái game một cái trò chơi ở trong này nha và nói chung là các bạn nào nếu mà có nhu cầu nạp tiền ấy thì vẫn có thể nạp được rất nhiều hình thức đúng không ạ nạp tiền ở đây có rất là nhiều hình thức như là thẻ cào này pay này Zalo Pay này Viettel Pay và Internet Banking nha Và bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi vừa mới ra nha Đó là game tiến lên miền Nam ở đây có 4 phòng, mình sẽ chọn phòng cược là 50.000 nha Và để xem thử là cái trò chơi ở trong đây nó có thể ăn được tiền không nha các bạn để xem thử là chỉ chúng ta chơi cái trò tiến lên miền Nam như thế nào nha Và mình phết nào và cái quy luật chơi ở trong đây nó không giống như là chiến lược Việt Nam thì các bạn chơi ở ngoài nha không phải là người tới nhất là ăn người rồi người tới nhì rồi ăn nha và là cái quy luật ở trò này á đó chính là người nào tới trước là sẽ ăn hết tất cả các tiền nhưng mà tiền sẽ tính theo từng lá bài và mỗi lá bài là 50k ví dụ hai người kia một người có 5 lá và một người có 7 lá ta có ta sẽ được là 600 nghìn Dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về <laughs> Vậy như vậy là các bạn thấy là mình chơi đã, chơi thắng rồi nha các bạn Mình sẽ chơi tiếp một ván để cho các bạn xem này Không biết ván này mình thua hay thắng nha các bạn Các bạn hãy quan sát mình chơi nha xuống kiếm nụ cười xinh để một người con dáng em yêu kiều trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi lời yêu thương có đơn cùng với anh không như vậy là các bạn đã thấy là mình chơi thắng rồi nha Nếu rằng anh có thể muốn nhớ em được không em Chờ hỏi anh và mình vừa chơi hai ván và các bạn cũng thấy được là cái khả năng ăn tiền ở trong đây là có nha chứ không phải khó như các bạn nghĩ thì chúng ta chủ yếu ấy, là một là chúng ta chơi game trong đây hai là chia sẻ cho nhiều bạn bè lên thì các bạn sẽ nhận được tiền thưởng hàng ngày nói chung là chúng ta chỉ cần chia sẻ đến nhiều bạn bè là các bạn đã có lợi nhuận đúng không cho nên là các bạn hãy cố gắng và ở trong cái app này hoàn toàn là kiếm tiền free nha và ở trong video sau mình sẽ review tiếp các trò chơi ở trong đây nha mong là các bạn sau khi xem xong cái video này có thể ủng hộ cho mình một nút like chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ok các bạn tan đã cũ gặp nhau là thiên duyên tiền nạn làm hai ta vấn vương nàng biết đàn biết ca biết làm tiếng ta chấn thương về chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau giống mai sau có bao nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trọn đời